À, xin chào tất cả anh em ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em ba cái loại hột tài xỉu sử dụng nó anh em đi ờ, lắc tài xỉu nó sẽ đi theo ý muốn của anh em thì à, ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em ba cái loại hột này Đấy, và nói cho anh em biết cái bộ hột này từng cái bộ hột này nó chơi như thế nào và cái cách chơi của nó cái cách đi của nó nó như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn ở trên video này cho anh em nhé đó thì còn cái cách lắc của từng cái bộ hột tài xỉu này khi nào mà anh em lấy cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ chia sẻ cho anh em vì đây là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy thì là anh em thông cảm tôi không thể nói nào không thể nói được trên video nhé Đó, tôi chỉ có thể là test cho anh em xem là cái hiệu quả của cái bộ hột này nó như thế nào thôi nhé đấy thì đầu tiên tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em nào nào đã theo dõi cái video tôi rồi anh em biết rồi đấy bộ hột 2020 này nó rất là hiệu quả cho anh em đi đánh tài xỉu đấy. hiệu quả thứ nhất đó chính là cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tan à, hoàn toàn không tan đó. dọi đèn thì à, trong suốt đổi đèn Đó. thì cái bộ hột này nó tiếp tục nói về cái bộ hột 2020 này thứ nhất là không tang thứ hai là anh em có thể tắt cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em đi theo ý muốn của anh em là như thế nào thì anh em có thể là lắc tài lắc xỉu theo ý muốn và anh em giữ tài giữ xỉu Đấy, thì nó được 7 đến 80 phần trăm cho anh em Đấy. và cái thứ ba nữa là cái tỷ lệ về bảo của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó cũng rất là cao nhá Đấy. rất là cao thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thứ nhất là test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của nó thì anh em thấy đấy cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em tầm 8 90 phần trăm 8 90 phần trăm cho anh em nhé tài đúng không đó xuống xỉu này đấy, nhảy tài này xuống xỉu này đấy nó sẽ đi đều như thế cho anh em đấy thì à, còn cái cách lắc giữ hột tài xỉu thì đây tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em để cho anh em thấy được nhé đang xỉu này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này hơi mạnh rồi sáu xỉu này Đấy, chén này nó lên tài Đấy. chén thứ sáu lên tài chén thứ bảy lên tài Đấy, 6 chén xỉu một chén tài Đấy, đây là cái bộ tài xỉu 2020 Đấy. nó giúp cho anh em Đấy, anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hay anh em muốn lên tài hay anh em muốn xuống xỉu Đấy, đó là quyền của anh em khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc Đấy, cùng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nhé đây chính là bộ tài xỉu 2020 và thứ hai đó chính là bộ hột tài xỉu hay cái bộ hột tài xỉu hay này là bộ hột tài xỉu mà tôi mới cho ra mắt anh em Đấy, tôi mới cho ra mắt anh em thì anh em nào mà mà xem cái video trước của tôi rồi thì anh em biết qua được cái bộ hột này nó như thế nào cái bộ hột tài xỉu này cái uh, cách lắc của bộ tài xỉu này đó chính là anh em có thể là cũng anh em có thể cũng lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em Đấy. nhưng mà cái tỷ lệ mà nó phá được những cái thế hô tài xỉu khó cho anh em Đấy. thì là nó chiếm khoảng tầm 80 phần trăm anh em Đó. ví dụ như anh em lắc về đến lắc đến những cái những thế hột nào nó khó thì à, nó sẽ mặc định của cái bộ hồ tài xỉu này khi mà anh em lắc anh em chỉ cần lắc cách lắc bình thường thôi là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em Đấy, đi theo ý muốn của anh em thì ý muốn của anh em cũng là như như tôi thôi ví dụ như tôi gặp phải những cái chén như thế này đó với chén thế hột bốn bốn năm như thế này thì chắc chắn anh em sẽ phải giữ tài Đấy. nếu mà anh em không giữ tài thì là anh em sẽ thua Đấy. không giữ tài được anh em sẽ thua thì cái cách mà anh em có lắp cái bộ hột tài xỉu hay này mà muốn nó đứng được cả tài thì anh em chỉ cần cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hay này thôi thì tất nhiên rồi anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đây tôi sẽ test cho anh em chén này giữ được tài đúng không phải giữ tài cho anh em này đó phải giữ được tài như thế này thì anh em mới được ăn nhé đó thì cái bộ hột này thì nó cũng thứ nhất là nó không tan thứ hai là anh em có thể lắc theo được ý muốn và thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu hai này mặc định của nó về những cái thế hột tài xỉu khó nó hoàn toàn là phá vỡ cho anh em nhé phá vỡ cho anh em khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm và thứ ba cái bộ hột cuối cùng bộ hột tài xỉu nhích Đó. cái bộ hột tài xỉu nhích này thì uh, nó có thể chống thầy thợ và chống máy phân âm luôn nhé chống thầy thợ và chống máy phân âm luôn thì thực ra là cái bộ hồ tài xỉu nhất này anh em làm mà đã chơi rồi anh em mà đã chơi thuần thục cái bộ nhất này rồi thì anh em thấy được cái hiệu quả nó rất là hiệu quả cho anh em chính bản thân tôi bây giờ tôi đi lắc tôi cũng sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhất này tôi đi lắc nhé đó thì uh, nói qua về cái bộ hột tài xỉu nhất này cái bộ nhích này nó cũng không có cái gì để mà để mà giấu anh em cả thì cái bộ nhích này khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em chỉ cần lắc nhích nhẹ bộ hột tài xỉu này thì nó sẽ đi còn anh em nào mà muốn ờ, tìm hiểu thêm về cái bộ hột tài xỉu này tìm hiểu thêm cái cách lắc hay tìm hiểu thêm về cái cái, cái, cái cách đi của bộ hột tài xỉu nhích này thì anh em đến cơ sở anh em ờ, có thể là test ở cơ sở hoặc là anh em có thể mua một bộ hột nick này về anh em có thể nghiên cứu cái bộ hột này Đấy, bộ hột này thì rất là ok nhá anh em nhé anh em cứ thử rồi anh em sẽ biết Đấy, thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, lắc cho anh em thì uh, chỉ cần lắc nhích nhẹ thôi đó Đấy, nhảy tài đúng không đang tài như thế này thì nếu mà nhích nhẹ như thế này thì nó sẽ xuống xỉu đó đúng không anh em thì anh em nào mà lắc được những cái thế hột lắp được những cái à, mặt hột ấy, thì anh em sẽ chơi cái bộ hột tài xỉu nhích này rất là ok nhé Đấy, ví dụ như chén này Đấy, chén này nhích nhẹ như này tưởng hột không đi nhưng đáng tôi đã lắc con lục lên Đấy, lục lên thì à, sẽ đánh tài thế này đó lục lên tôi sẽ đánh tài thế này Đấy. chén này tôi đánh xỉu tam xỉu đó rất là hiệu quả đúng không anh em